sàng hoàng bơ thoại chân sông mi một nhánh anh hùng

nhang tấu về thủy phủ các dinh các tòa thiên đình chốn ấy diêm tấu về thủy phủ vua cha động đình tấu về thoại tướng ông cung quang tần xa ân từ bi bấn chúng sinh cố ngã kim đỉnh khai quang phản chiêu thiên tôn ngã tích tăng cung giang kim phụng hoàng thân thần thánh chúa thiên chúa hoàng về câu đối chép biên do giảng phi cho nhịp trường sinh đường về thủy đông đông đông đông ông mơ có điện thất bảo có tòa có tòa đại sang tỷ thay tiền chuông tranh vợ nhân tuần xa dâng lên bị ngọc thừa huệ dâng dân nhị tuần là các cô nâng mơ là người giúp ông bơ hoàng soi ông soi giúp ông say. soi tuần xưa nhị tuần là mới là người giúp ông bơ hoàng xoay các cô dân sao nghe gió yêu yêu quan hoàng bơ lưng bầu dầu ông ngồi tựa bên bàn bốn tiền nghiên ngọc thơm bông nhắn